và hiện tại mình muốn review cho cả nhà một lô đất có diện tích là ngang 20 sâu là hơn 60 mét vuông nha tầm khoảng là 66 mét vuông 66 mét dài chứ chuông à sorry sorry 66 mét dài nha cả nhà 66 mét dài và lô đất này thì à, có vị trí từ cái cọc này ạ cả nhà thấy không ạ à? hai từ vị trí cái cọc này cái tháng qua bên kia là 20 mét và sâu là hơn 66 mét và từ vị trí này nó rất là gần với khu công nghiệp Picamac nha rất là gần khu công nghiệp Picamac cách tầm khoảng là 2 km thôi tầm khoảng 2 km thôi thì tới khu công nghiệp Picamac và nếu như à, đi qua bên kia thì sẽ là đường 65m phía sau qua bên kia là đường 65m nha cả nhà thì từ vị trí đất này qua đường 65m thì chắc tầm khoảng là 1 km thôi ạ tầm khoảng 1 km vậy thì à, nếu như cái nhà mà muốn à, biết thêm thông tin chi tiết về khu à, về lô đất này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.